Nhớ lại và suy ngẫm Tác giả Bùi Thanh Liêm Nguyên Trung đội trưởng cán bộ cơ quan huấn luyện Giọng đọc Hải Yến Tôi sinh năm 1943 tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Lớn lên trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ. Do gia đình nghèo, tôi chỉ được học hết lớp 3 ở trường làng, rồi phải vào nội thành Hà Nội làm thuê kiếm sống. Ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, bộ đội ta về tiếp quản thủ đô. Lúc đó, tôi mới hơn 10 tuổi, vô cùng háo hức khi thấy cảnh tượng tưng bừng phố phường dập cờ hoa của Hà Nội. Lũ trẻ chúng tôi vui sướng, hò hét đến khản cả cổ, chạy theo nhịp bước của bộ đội. Những năm sau đó, Hà Nội thực hiện chủ trương 3 năm khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa. Phong trào học bổ túc rất rầm rộ. Tôi ban ngày đi làm vất vả, nhưng buổi tối đi học văn hóa rất say sưa tôi rất tích cực sinh hoạt đoàn thể, nên lần lượt được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong, rồi Công đoàn Việt Nam và đến năm 1960 được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Tôi còn nhớ, thập niên 60 thế kỷ trước, thanh niên Hà Nội có phong trào đọc những tác phẩm văn học như Thép đã tôi thế đấy, Đất vỡ hoang, Người chân chính của các nhà văn Liên Xô xem phim Anh lính Ivan khai hoang. Những tác phẩm văn học nói trên đã tiếp thêm nhiều nghị lực và hoài bão cho thanh niên Hà Nội cũng như bản thân tôi lúc bấy giờ. Thời kỳ này tôi đã trưởng thành cũng như bao thanh niên ở Hà Nội luôn háo hức trước các phong trào tình nguyện như đi xây dựng vùng kinh tế mới, gia nhập thanh niên sung phong hay đi bộ đội cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam chống chế độ độc tài gia đình trị của Ngô Đình Diệm phát triển vô cùng mạnh mẽ, đã dấy lên phong trào hoạt động ủng hộ đồng bào miền Nam. Điển hình nhất là phong trào mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt. Ở miền Nam, năm 1960, phong trào đồng khởi bắt đầu từ tỉnh Bến Tre đã giành thắng lợi. Cùng với nghị quyết của Trung ương Đảng phát động cuộc đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị đã lan rộng khắp nơi. Yêu cầu chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đã thôi thúc thanh niên chúng tôi sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Năm 1963, tôi trúng tuyển vào bộ đội. Đầu tiên, vào tiểu đoàn 2, sư đoàn 350, sau biên chế vào trung đoàn 46, lữ đoàn 330 thuộc quân khu 3. Năm 1964, tôi được đi học đào tạo hạ sĩ quan tại vụ bản Nam Định. Vào năm 1963, chế độ Diệm bị sụp đổ, sau đó là hàng loạt đảo chính của giới quân sự Sài Gòn. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ thất bại hoàn toàn. Mỹ chuyển sang thực thi chiến lược chiến tranh cục bộ. Năm 1965, chúng đã đưa hơn 50 vạn lính Mỹ và quân một số nước chư hầu vào trực tiếp tham chiến ở miền Nam, đồng thời mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc. Cuộc chiến tranh đã lan rộng ra cả nước. Đầu năm 1965, tôi ra trường được phong hạ sĩ, rồi cùng tiểu đoàn nhận lệnh hành quân. Chúng tôi đã lên tàu hỏa từ ga Nam Định. Toàn bộ đoàn tàu đều được bịt kín, nên mọi người không biết sẽ đi đâu. Đến ga Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, chúng tôi xuống tàu tiếp tục hành quân bộ, rồi chúng tôi lại được chuyển biên chế vào Trung đoàn 803, Sư đoàn 324, Quân khu 4. Cả năm 1965, đơn vị tiếp tục huấn luyện các hình thức chiến thuật, tập kích, phục kích, đánh quân đổ bộ đường không, đánh công sự vững chắc, vừa huấn luyện vừa hành quân dần vào phía Nam. Đầu năm 1966, chúng tôi có mặt tại thị trấn Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, chúng tôi được huấn luyện đánh cứ điểm địch. Sau này nhớ lại những ngày đi chặt cây, đào hào, đắp lô cốt, tạo hàng rào để tập luyện. Chúng tôi mới biết ao trường được mô phỏng cứ điểm ở khe xanh. Hết đợt huấn luyện, đơn vị đã tiến hành diễn tập tổng hợp, thực hành bắn đạn thật tất cả các loại hỏa lực. Trong lúc đang hành quân, bất ngờ trên bầu trời xuất hiện hai máy bay AD-6 nhào xuống, thả một loạt bom. Đơn vị tôi có một đồng chí chiến sĩ DKZ bị mảnh bom cưa đứt một cánh tay, đó là đồng chí Liên quê ở Nam Định. Tháng 4 năm 1966, sư đoàn 324 vượt sông Bến Hải vào đất Quảng Trị. Tại đây, chúng tôi mất gần một tháng sáng lội qua sông Bến Hải sang bờ Bắc để vận chuyển lương thực đạn dược, thuốc men, chuẩn bị mở chiến dịch. Tối lại về bờ Nam. Đầu tháng 5 năm 1966, cả trung đoàn vào chiếm lĩnh trận địa. Từ điểm cao 333, chúng tôi nhìn thấy trên đường 9, xe tăng và xe cơ giới của địch chạy khói bụi mù mịt. Chúng đánh hơi thấy quân chủ lực của miền Bắc đã vào sư đoàn thủy quân lục chiến Mỹ liên tục săn lùng hòng tiêu diệt chủ lực của ta. Pháo binh địch từ các căn cứ Cồn Tiên, Dốc Miếu cùng với máy bay B-52 liên tục đánh phá, oanh tạc không theo quy luật nào đã gây rất nhiều khó khăn cho bộ đội ta. Trên bầu trời, chúng dùng máy bay trinh sát L-19, OV-10 kết hợp cả C-130 ra soát khắp nơi và dùng loa kêu gọi quân giải phóng hồi tránh quốc gia. Truyền đơn địch giải trắng rừng, đến giờ tôi vẫn còn nhớ mấy câu thơ chúng lải nhải suốt ngày. Non xanh nước biếc chập trùng, sớm nắng miền chiều mưa rừng gian khổ, giày vẹt gót, áo sờn vai thấm lạnh, mẹ hiền ơi con chợt nhớ quê nhà. Lúc đầu một số anh em đã giao động, nhưng rồi quen dần Chẳng ai thèm để ý nữa. Truyền đơn địch nhặt về nhóm bếp rất tốt. Tháng 6 năm 1966, trận đầu tiên của Trung đoàn 803 là trận đánh địch đổ bộ bằng đường không xuống khu vực Cù Đinh, Ba gia Tiểu đoàn 1 đồng loạt nổ súng, địch phản kích và liên tục đổ quân chi viện. Khi tiểu đoàn tôi xuất kích tiến công thì địch đã rút chạy. Sau đó chúng tôi về tổ chức trận địa phòng ngự ở cao điểm 402 và 425 khu Ba Nhà, rồi liên tục đánh địch đổ quân xuống đồi bản hiệu. Cứ thế dòng dã mấy tháng nên quân số của tiểu đoàn bị hao hụt dần do một số hy sinh, bị thương và sốt rét ác tính. Một hôm, chúng tôi thấy từng tốp người mặc quần áo tô châu chỉ trỏ trên các cao điểm. Hóa ra sư đoàn 341 thay quân tiếp quản trận địa của sư đoàn 324. Tôi còn nhớ, tại cao điểm 333, một hôm, anh em gọi tôi. Liêm ơi, ra mà xem tù binh Mỹ. Tôi chạy ra thấy một tên lính Mỹ da trắng, cao khoảng trên mét tám, tay chống gậy chân đi đất. Sau hỏi mới biết tên hắn là Poret, 22 tuổi, sinh viên năm thứ hai phải đi quân dịch. Sau khi bàn giao nhiệm vụ, đơn vị tôi hành quân ra Quảng Bình tổng kết chiến dịch. Tôi được trung đoàn tặng bằng khen trong chiến đấu và vinh dự được kết nạp vào đảng ngày 20 tháng 11 năm 1966. Sau đó được chọn ra học đào tạo sĩ quan tại trường sĩ quan lục quân ở Sơn Tây, khóa 26. Khóa học của chúng tôi như các năm trước, nhà trường tuyển tân binh vào đào tạo 3 năm. Nhưng chủ trương của Bộ lựa chọn những người đã qua chiến đấu nên thời gian rút ngắn chỉ còn một năm. Tháng 10 năm 1967, tôi ra trường với quân hàm thiếu úy và được điều về Bộ Tư lệnh Thủ đô nhận công tác. Về Bộ Tư lệnh Thủ đô, tôi được bổ nhiệm chức vụ trung đội trưởng thuộc Đại đội 1 Tiểu đoàn 2 làm nhiệm vụ huấn luyện quân tăng cường cho chiến trường. Tôi còn nhớ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 là Đại úy Lê Văn Khang, nguyên là đại đội trưởng đơn vị quân danh dự, được điều về khung huấn luyện quân tăng cường thủ đô. Đợt tân binh đầu tiên, tiểu đoàn nhận quân ở các khu Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình và huyện Đông Anh, Hà Nội. Đơn vị đóng quân và huấn luyện tại hai xã Đại Mạch và Kim Trung, huyện Đông Anh. Tại đây, chiến sĩ mới được học tập chính trị, rèn luyện điều lệnh, và một số khoa mục sử dụng vũ khí, kỹ thuật chiến đấu. Với cương vị là trung đội trưởng huấn luyện, nhờ đã trải qua chiến đấu, đã từng được đào tạo hạ sĩ quan và sĩ quan lục quân. Nên tôi rất tự tin, từng nội dung do tôi giảng dạy, huấn luyện, anh em luôn đạt kết quả cao hơn so với một số đơn vị trong tiểu đoàn. Hàng ngày trên thao trường, anh em luyện tập rất vất vả nhưng miệt mài say mê. Một số đồng chí rất nhanh trí. Hay hỏi về từng động tác yếu lĩnh kỹ thuật. Tôi vui vẻ hướng dẫn lại tỉ mỉ và cũng thấy mình phải cố gắng nhiều hơn để đào tạo ra những chiến sĩ có đầy đủ bản lĩnh, kỹ năng chiến đấu, vào chiến trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài thời gian huấn luyện, tôi còn thường xuyên kể lại kinh nghiệm chiến đấu ở chiến trường cho các chiến sĩ nghe, động viên chuẩn bị tâm lý cho anh em sẵn sàng ra đi chiến đấu vì nhiệm vụ cao cả, góp phần vào chiến thắng chung. Sau 3 tháng huấn luyện ở Đông Anh, tiểu đoàn hành quân lên huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, tiếp tục huấn luyện. Tại đây, đơn vị tập trung rèn luyện kỹ năng thích nghi với môi trường sống ở rừng núi, đồng thời học các khoa mục chiến thuật phân đội nhỏ thực hành bắn đạn thật, các loại súng bộ binh, ném lựu đạn thật và học đánh xe tăng. Thời gian ở Yên Thủy, Hòa Bình, chiến sĩ mới lần đầu tiên xa nhà, nhiều em tâm trạng sao động, tỏ ra băn khoăn, lo lắng, nhớ bố mẹ, nhớ Hà Nội. Nắm bắt được tâm trạng này, tôi đã cùng cán bộ đại đội tiến hành các buổi sinh hoạt tư tưởng, động viên từng bước cho chiến sĩ hiểu về những khó khăn gian khổ, thậm chí là ác liệt khi dần vào chiến trường, tạo niềm tin vào chiến thắng nếu tất cả quyết tâm vượt qua mọi thử thách. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức cho chiến sĩ học hát các bài ca cách mạng, tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ, nghe kể chuyện kinh nghiệm chiến đấu, nhờ đó đã dần ổn định tâm lý cho bộ đội. Thời gian rèn luyện, huấn luyện ở Hòa Bình qua đi nhanh, những nội dung huấn luyện đơn vị đều hoàn thành rất tốt. Điều mừng nhất mà ai cũng nhận thấy là chỉ sau gần 6 tháng trong quân ngũ, các chiến sĩ từ những thanh niên mới trưởng thành của thủ đô đều tỏ ra rắn giỏi, vững vàng, tự tin hơn rất nhiều. Thông tin chiến thắng từ chiến trường qua báo đài liên tục đưa về làm ai cũng nức lòng mong được ra chiến trường, được trực tiếp đánh quân xâm lược Mỹ. Thế rồi ngày mong đợi đã đến. Tháng 2 năm 1968, Tết Mậu Thân, cán bộ chiến sĩ chúng tôi được quán triệt tổ chức thật tốt cho bộ đội ăn Tết sớm hơn để nhanh chóng hành quân vào chiến trường. Tiểu đoàn 2 Bộ Tư lệnh Thủ đô là đơn vị quân tăng cường đầu tiên của Hà Nội, nên Thành ủy, Ủy ban Hành chính và Bộ Tư lệnh Thủ đô rất quan tâm